hôm nay um, chúng ta uh, có một cái học tiếp cái bài kinh uh, chắc cũng thứ 10 rồi kinh sợ hãi ừ. ờ, bài kinh này nếu mà liếc mắt qua đó thì ờ, không có gì phải giải thích hết ai nghĩ ai cũng có thể nghĩ mình hiểu hết á à, ai cũng có thể nghĩ mình hiểu à, thí dụ như là niềm tin là gì giới là gì ai cũng biết hết à, nhưng cái vấn đề nằm ở cái chỗ là tại sao mà thiếu năm cái này đó, là mình sẽ sống trong sợ hãi à, thì gọi là có năm năm cái này nè à, có năm cái niềm tin giới hạnh đó, à, thì mình sẽ sống không sợ hãi gọi là yên tâm à, vững bụng ừ, trong cái chuyện sinh và tử ừ, tại sao vậy chứ còn từng từng điều đây ai nghe cũng hiểu hết ừ. Ừ. trước hết là cái niềm tin à, chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian để nói về chữ niềm tin à, trong cái tinh thần Phật pháp ừ. tùy vào cái khuynh hướng tâm lý và cái, cái tùy nghiệp và môi trường sống mà chúng ta có những cái uh, đường hướng suy tư thao thức không giống nhau và từ đó cái nhu cầu và tâm lý cũng không giống nhau ừ. có nhiều người thì họ thấy rằng cái chuyện mà tôi tin hay không tin chuyện gì đó trong tôn giáo nó quan trọng có biết bao nhiêu người trên trái đất này không có tin Chúa không có tin Phật không à, không thông tin Chúa không tin Phật không có tin một ờ, một cái thần tượng nào hết thì cũng có sao đâu à, cũng sống ờ, tới già rồi cũng chết Dạ. như bao nhiêu người và những cái kẻ mà có niềm tin nơi Chúa nơi Phật nơi một cái tôn giáo nào đó thì cũng già cũng chết như mọi người dạ, như vậy thì, thì vấn đề nằm ở đâu <clears throat> vấn đề nằm chỗ này nè tôi không kêu gọi cái sự mù quáng cái sự cuồng tín nhưng mà có chuyện này tôi ờ, tin ờ, tôi tôi nói cái điều tôi hiểu và tôi nói cái điều tôi tin không chứ còn cái cái bậy bạ nhất là mình nói ra cái điều mà chính mình không có hiểu hoặc là chính mình không có tin thì đối với tôi đó là tội ác nha đối với tôi đó là tội ác rao giảng tuyên truyền một điều mà bản thân mình chưa có hiểu ờ, và bản thân mình cũng có tin à, mà muốn người khác hiểu muốn người khác tin thì đó là tội ác bởi vì cái đó là ờ, ờ, là, là, mê hoặc quần chúng là ru ngủ quần chúng là nhồi sọ quần chúng chứ ừ, trong một cái tinh thần là hoằng ừ, pháp trong tinh thần đạo đức ờ, căn bản của một con người ừ. thì mình không có nên nói ra cái điều mà chính mình cũng rõ và chính mình cũng có tin không? thì cái chuyện đầu tiên đó, tại sao chúng ta cần đến niềm tin bởi vì có như thế này này tôi đồng ý với các vị rằng các vị có thể không tin Chúa không tin Phật các vị sống được đúng và không tin Chúa không tin Phật các vị vẫn có thể sống thiện được đúng nhưng mà phải nói rõ nếu không không tin Chúa không tin Phật ờ, thì cái thiện của mình nó rất là một là nó rất là máy móc và nó rất dễ bị thử thách nó rất là dễ bị thử thách thử thách bởi cái gì thử thách bởi một cái đe dọa hay là một cái cám dỗ nào đó thì lúc bây giờ cái thiện của chúng ta nó sẽ bị nghiêng đổ tôi tin chắc như vậy nha ai cũng có cái nhược hết ai cũng có cái nhược điểm hết ai cũng có cái cái để mình thích và ai cũng có cái mình ghét như hồi nãy tôi nói do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống môi trường nên nghĩa là bối cảnh sinh trưởng bối cảnh sinh sống được gọi là môi trường không thì do ba cái nói cho nên chúng ta có những cái thích ghét không cái thích và cái ghét không giống nhau và chính cái thích và cái ghét đó là cái nhược của mình nếu mà mình có một cái niềm tin à, niềm tin thì không phải đơn giản là tin là có phật không phải mà tin ở đây là chánh tính tìm hiểu tại sao mà mình tin phật phật là người như thế nào phật đã dạy cái gì và vì đâu mà mình tin phật cũng giống như Chúa là người như thế nào Chúa dạy cái gì và vì đâu mình tin Chúa ví dụ như vậy nha ừ. à, bởi vì ít ra đó, mình phải nói mình phải nhận một chuyện dù chúng ta có là tiến sĩ là bác sĩ đi nữa thì cái khả năng nhận thức của chúng ta nó rất là giới hạn về nhiều mặt lắm đặc biệt là cái gì nó thuộc về tâm linh thuộc về tinh thần chúng ta rất là dễ bị bơ vơ với vì bộ bác sĩ chẳng hạn những học chuyên ngành gì đó học về ngành nhi khoa học học về máu học về xương học về da học về bệnh phụ nữ bệnh trẻ con vân vân thì ông chuyên cái ngành đó thì ngoài ra ông, <clears throat> ông vẫn là một tịch tôi phải nói như vậy mặc dù tốt nghiệp đại học thì người ta có cái khả năng tham khảo tốt hơn là cái người chưa có xong đại học mà có nhìn nhận ta có thí dụ ông bác sĩ ông bà dược sĩ mà họ muốn nghiên cứu một cái gì đó thì nó tốt hơn là cái người mình chưa có học xong đại học mình phải nhìn nhận ra đó ừ. tuy nhiên chỉ chừng đó kiến thức chuyên môn thì chưa có đủ được ừ. mà chúng ta cần phải có những cái thao thức tôi là ai ở đâu tôi tới tôi là cái gì trong cuộc đời này và tôi sẽ đi về đâu và bây giờ công trong cuộc sống trước mắt tôi cần phải làm cái gì thì với những thao thức đó tôi nghĩ rằng ừ, một cái kiến thức chuyên môn mà chúng ta có được từ một cái trường đại học nào đó nó không đủ mà chúng ta cần phải tìm đến những cái ừ, cái, cái lời giải đáp Ờ, từ các cái nhà tư tưởng các triết gia ờ, đặc biệt là tôn giáo và chữ tôn giáo mà, mà, mà theo đa phần mọi người định nghĩa đó thì nó bệnh hoạn nó tật nguyền lắm tôn giáo là cúng bái là nhắm mắt tin tưởng à, là cúng bái là nhắm mắt tin tưởng là cấm cái đầu thờ phụng một cái thần tượng nào đó ừ, thì đó gọi là tôn giáo nếu mà hiểu như vậy đó thì rất là tật nguyền nha mà chữ tôn giáo nếu có người hỏi tôi tôi sẽ định nghĩa thế này tôn giáo là một cái đề nghị à, mình tìm đến lắng nghe à, một cái thần tượng nào đó chứ thần tượng này cũng phải định nghĩa lại nữa thần tượng này nghĩa là tạm thời trong lúc đó đó là cái người mà mình tạm thời à, để tâm tới thì tôi gọi đó là thần tượng cho nên tôi xài cái đối tượng thì nghe nó cũng hơi mềm quá đúng là đối tượng đó. À, tôn giáo là theo tôi định nghĩa là như vậy có nghĩa là cái khả năng à, lắng nghe một cái đối tượng nào đó dầu ờ, bản thân người đó không tự nhận là giáo chủ thì tôi gọi đó là tín ngưỡng là tôn giáo theo định nghĩa của tôi nhé thí dụ như ông Osho hoặc là ông Krishnamurti của Ấn Độ không dạ, hoặc là là là là là là, là, là hòa thượng nhất hạnh à, hòa thân hải vô thượng sư thì tôi nghĩ rằng tin tưởng mấy vị đó đối với tôi cũng là tôn giáo ờ, tức là mình biết tìm đến mình lắng nghe à, mình lắng nghe một cái nhân vật một đối tượng nào đó ừ. và đương nhiên À, là mình không thích thì mình, mình bỏ đi không nói gì nhưng mà nếu mà mình, mình có cái điểm là mình chấp nhận được ừ. thì nghe cái chỗ mình chấp nhận được cái đó được gọi là niềm tin vậy các bạn nghe nghe kịp chưa à, mình chấp nhận một cách có lý trí à, một cách lý tính một cách có lý trí ừ. tại sao tôi nghe bà thanh hải tại sao tôi nghe và tưởng nhất hạnh tại sao tôi nghe và tưởng anh từ và cuối cùng tại sao tôi lại nghe lời phật tôi chấp nhận kinh phật tại sao vậy là vì tôi hiểu được cái gì đó <clears throat> tôi hiểu được cái gì đó và tôi tin theo tôi tin theo và tùy cái mức độ uh, sâu rộng uh, sâu rộng uh, sâu cạn rộng hẹp mà cái mức độ chấp nhận của mình đối với người đó nó được bao nhiêu được bao nhiêu thì cái được đó đó cái cái cái, cái sự chấp nhận đó, đó được gọi là niềm tin nhớ nha chứ đừng có người phật tử không có nên nghĩ rằng mình có pháp danh mình có tên Pali mình có sư phụ rõ ràng mình có một cái địa chỉ chùa miễu nào đó để thường xuyên lưu tới học hỏi nghe pháp cúng dường thì như vậy mình là phật tử thì không à, tôi xin nhắc lại lần nữa niềm tin ở đây là thông qua sự hiểu biết thì cái đó mới gọi là niềm tin mà đức phật nói tới nha cái niềm tin mà mình được đặt trên cơ sở của trí tuệ và ở đây ừ, chắc chắn ừ, thế nào cũng có người thắc mắc kinh nào kinh nào kinh nào nói kinh nào nói thì khẩu cái kinh nào hết tôi nói là cứ vị dễ khùng lắm cho nên tôi nói kiểu đơn giản đi các bạn hỏi kinh nào nói kinh nào nói kinh nào nói là niềm tin mà đức phật đề nghị là phải có trí tuệ thì nếu các vị thắc mắc tôi hỏi xin hỏi lại câu theo các vị một người như đức phật có muốn người ta tin ngài bằng một cái đầu rỗng toát chật không và một người như đức phật có muốn đệ tử chỉ biết tin suông chỉ biết cắm đầu cuồng tín và mù quáng không nếu mà các vị vẫn nghĩ rằng có thể như vậy thì tôi đề nghị các vị hãy lập tức lìa bỏ đức phật bởi vì đức phật không phải là cái người mà như vậy chắc chắn đức phật không có muốn đệ tử này có một cái niềm tin mà tách rời trí tuệ thì nó không có không có dầu tôi có phải chết đi và tái sanh nghìn kiếp thì tôi vẫn phải nói cầu đó tôi không tin tôi không tin đức phật là một vị đạo sư kiểu đó tôi không tin, ừ, tôi không tin. cái niềm tin mà ngài kêu gọi ở mình đó là cái sự chấp nhận ai đó chấp nhận một học thuyết chấp nhận một sự thật chấp nhận một vấn đề chấp nhận một cá nhân chấp nhận một đoàn thể mà à, đính kèm à, gắn liền với trí tuệ nha chứ đức phật không có muốn à, mình là tin ngài một cái kiểu mà là vô trí uh, tin cái kiểu mà gọi là mù quáng cùng tiếng thì tôi không tin tôi tin là đức phật ngài muốn như vậy nên mặc dù có rất là nhiều kinh điển giải thích rất rõ niềm tin là gì nha nhưng mà thôi nói nhiều các vị cũng không có đọc đâu ờ, về tôi đang giảng một bài giảng cho đại chúng rồi tôi chỉ nghĩ niềm tin ở đây có nghĩa là mình có cái chỗ nào đó để mình chấp nhận à, để mình mà chưa đủ đâu phải thêm chữ sống thiện nữa ừ. niềm tin vào cái thiện niềm tin vào cái lẽ nhân quả ở đời vậy tin sao ta tin rằng yeah, mọi sự ở đời nó đều có duyên do nguyên cớ không có gì tự nhiên mà có cũng không trên đời cũng không có phải là được nó phải là cái sản phẩm do một đấng chí tôn nào đó tạo ra à, mà tất cả nó vận hành là do các duyên kết hợp mà có nhớ nha ừ. chứ nếu mà mình tin là có một đấng chí tôn nào đó tạo ra đó, thì nghe thì nó cũng hay hay đó nó gọn có gì mình đổ hết trơn nhưng mình ngồi mình nghĩ rồi cái nếu mà cái này kinh nói chứ mà tôi nói được Phật này dạy này các vị kêu nếu có một cái vị sáng tạo ra muôn loài vũ trụ và chúng sinh thì ta nói rằng đó là một con người rất là tàn nhẫn rất là tàn nhẫn vì đã tạo ra một thế giới nước mắt nhiều hơn nụ cười vui ít buồn nhiều sướng ít khổ nhiều trong kinh nói như vậy nha này các vị theo nếu có một cái một cái vị mà sáng tạo muôn loài thì ta nói đó là một con người rất là tàn nhẫn rất là tàn nhẫn ừ, ừ. chứ đừng có đem ba cái thần học rồi giải thích là mình là sản phẩm của Chúa rồi Chúa thử thách nếu mà Chúa có khả năng Chúa tạo hết muôn loài thì tôi nói thiệt tại sao ngay từ đầu với cái, cái khả năng mà sáng tạo đó tại sao Chúa cần phải thử cần phải sáng tạo rồi rồi, rồi, rồi sản phẩm có lỗi tôi không tin tôi không tin nếu mà thật sự mình tin là Chúa toàn năng đó, thì tại sao mà Chúa phải làm làm hàng hóa mà có lỗi nhiều quá không có được cái đó được mà mình đem cái cái não trạng của mình mình mình mình, mình giải thích như vậy thì rất là gượng nha cho nên hỏi chứ có bị hỏi tôi tin tin cái gì cái là chị đầu tiên là tin cái gì hợp lý tin lý nhân quả tin là mọi thứ ở đời à, mọi thứ ở đời là do duyên mà có không phải ngẫu nhiên mà cũng không phải do ai tạo ra mà nó là do các duyên tích hợp ừ. chúng ta sẽ có một ngày chúng ta bàn nhiều về chữ duyên này không phải, không phải một ngày cái đầu đụng tới về kinh này tôi sẽ nói ừ mà kinh sao này từ kinh sao là tới tới tới cái chỗ này không? Ờ, thứ nhất là mình tin là mọi thứ do duyên mà có không phải ngẫu nhiên mà cũng không phải do ai tạo ra thứ hai chúng ta tin rằng tất cả khổ lạc trên đời này sướng khổ trên đời này nó cũng đều do duyên mà có không và chắc chắn rằng khi muốn có hạnh phúc là chỉ có cái duyên lành thôi duyên thiện thôi đấy còn cái đau khổ là chắc chắn là do duyên ác không thể làm còn tưởng tượng không thể nào cái ác mà nó tạo ra cái niềm vui mà không thể nào cái thiện mà nó dẫn tới cái, cái, cái khổ cái chuyện không có cho nên cái niềm tin đầu tiên là tin vào cái chuyện duyên cái tin thứ hai là tin vào cái báo ứng uhm, tin vào báo ứng tức là thiện thì dẫn đến vui mẻ thứ ba chúng ta tin rằng tất cả mọi thứ ở đời đều là vô thường không có gì đứng yên không có gì đứng yên mà có thể tồn tại không có không có tuyệt đối không có cái gì có thể đứng yên mà tồn tại tất cả phải vận hành phải thay đổi phải xê dịch di chuyển liên tục phải thay hình đổi dạng biến chất biến tướng biến thể để cuối cùng nó biến mất Đấy, nhớ cái đó Thế ừ. dạ, con xin phép sư dạ cái dạ. máy máy camera của sư nó bị tụt xuống tí xíu sư chỉnh lại dùng con tí xíu dạ à, tại vì chính là tại vì tôi không thấy mặt tôi tôi tưởng là các vị ghi âm <laughs> dạ không tại tôi thấy có mình ông kiên tôi tưởng là tôi giống nghe cho nên <laughs> nó bị tuột xuống á sư nó bị tuột nữa rồi dạ dạ dạ con xin lỗi tại vì bữa nay nó nói thật với các vị là tôi đang giảng ở một chỗ rất là không chuyên nghiệp có nghĩa là tôi vô trong cái nhà bếp của người ta rồi tôi lấy con dao tôi, tôi, tôi kê nó biết không rồi giờ chắc tôi cầm tôi giảng cho nó xem <laughs> dạ, được rồi. cái nhà bếp này cái, nhà bếp này chỉ có làm dầu, bít được không có tiếng pháp được rồi dầu mỡ nhiều quá chứ dạ. nó trơn này à. mở nó trơn nhiều quá nó trơn và cái thứ ăn chặn chặn chay nó tốt ăn mặn vậy đó ăn mặn nó dầu mỡ gì được chưa dạ được rồi dạ, cảm ơn dạ, thầy như vậy cái niềm tin tin thứ nhất là mình tin vào à, tin vào cái thuyết vô ngã tin vào cái lý vô ngã mọi thứ do duyên mà có thôi ở đây không có anh không có tôi không có ông à mà này bà kia không có cái gì hết tất cả chỉ là duyên thôi niềm tin thứ hai là tin vào cái báo ứng tin vào à, cái thiện ác dầu chúng ta có tin Phật hay, hay là không tin Phật nhưng mà ít ra chúng ta cũng phải hiểu rằng sống thiện thì nó tốt hơn sống ác đây mà sống ác thì nó bậy hơn sống khổ sống sống thiện à, mình cứ nhớ nhiều đó mà cái thứ ba là mình tin rằng mọi thứ ở đời là à, mình thứ ở đời là vô thường không có đứng yên cái thứ tư mình tin là trên đời này thật sự có những người đã hiểu rốt ráo ba cái điều vừa kể hiểu rốt ráo rằng mọi thứ do duyên mà có hiểu rốt ráo rằng thiện ác có ứng là có thật hiểu rốt ráo rằng mọi thứ không bao giờ đứng yên mọi thứ luôn vô thường cái điều thứ tư đó mình tin chắc chắn là có cái người đó mà ba cái điều này nếu hiểu rốt ráo đó thì người đó được gọi là thánh hay là phật lý vậy chỉ tin vào bốn cái điều này Đúng không tin vào bốn cái điều này cũng có nghĩa là tin tam bảo à phật là cái người giác ngộ ba cái điều đó ba cái điều vừa kể à, và cái lời dạy của con người đó được gọi là pháp và những cái người mà thực hành hành trì theo cái lời dạy đó à, bây giờ các bạn thấy chưa thì định nghĩa cái niềm tin đó, niềm tin nó được đánh một dòng cuối cùng tôi quay là đó là tin tin vậy cho nên khi các vị cần thì tôi nói đó niềm tin đó chính là niềm tin tam bảo nhưng nếu các vị không có thích chùa miễu thì tôi cũng vẫn đề nghị các vị lưu ý đến ba cái vấn đề đó nhớ nha ừ chứ đừng có nghĩ là ông đang tuyên truyền ông muốn tôi trở thành phật tử rồi thì bởi vì ông đang nói rằng tôi tin tam bảo no no no các vị tùy thích thích gọi đó là niềm tin tam bảo cũng được còn không các vị đó đó là niềm tin vào cái lẽ phải ở đời tin vào cái sự thật ở đời cũng được nha chứ không cần tam bảo nha nếu các vị không thích không mà quan trọng phải có niềm tin mà tại sao cần có bởi vì chính ba cái này nó là cái hải đăng nó là cái ngọn hải đăng nó giúp cho các vị đang đi trên biển vùng biển tối thấy đường mà đi tại sao mà nó quan trọng như vậy thứ nhất tại sao tin rằng mọi thứ do duyên mà có mà nó quan trọng quan trọng chứ bởi vì mình phải thấy rằng mình chẳng là cái gì hết we are nothing but relationship chúng ta không là cái gì hết chúng ta chỉ là những mối quan hệ chúng ta là kết quả của những mối quan hệ ví dụ như cái tấm thân này nó phải do bao nhiêu cái thành tố mà có à, bao nhiêu thứ nó tạo nên cái tấm thân này bao nhiêu cái thành tố tâm lý nó tạo ra cái gọi là hồn vía tâm linh tinh thần của mình không cái hồn cái xác của mình nên là mình nói đây là cái hồn cái xác đây là ông a và b nhưng thật ra nó là vô số cái thành tố cấu tố nhân tố nguyên tố để tạo nên cái gọi là hình hài thể xác để tạo nên cái gọi là buồn vui sướng khổ thiện ác không? còn các vị không có tin các vị nói tại sao mà nói nghe bèo bọt dạ đúng mình bèo tập bọt thiệt bèo bọt thiệt bây giờ các vị là đang là các vị là đang là chủ tịch ờ, hội đồng quản trị đang là tổng giám đốc các vị đang là thủ tướng đúng không chỉ cần vì một cái trục trặc nào đó các vị nín thở trong vòng 15 phút thì lúc bây giờ người ta thích thì người ta gọi đó là cái xác của ông thủ tướng cái xác của ông tổng giám đốc còn người ta không thích thì người ta gọi đó là cái xác chết nếu mà người ta không thích là có thể gọi như vậy đó. nhân viên nhà hoàng nếu cần họ không nhắc đến cái tước vị các vị đâu mà chỉ nói đây là cái xác chết đúng không Rồi. người thấy chưa thấy chưa à, các vị là hoa hậu các vị là du đảng xăm bình cạo trọc đúng không ghẻ là, là cùi đuôi ghẻ lỡ chỉ cần tắt thở một cái thì cái hoa hậu diễn viên ờ, là du đảng xăm mình ờ, là cùi đuôi ghẻ lỡ giống nhau đúng không đó là nói về cái phần xác còn cái phần hồn thiện ác buồn vui chớp tắt chớp tắt lúc về lúc khác không chỉ cần hơi thở mà nó ngưng một phát thì coi như là tiêu hết phần hồn phần xác biến mất à, thấy chưa à, mọi thứ nó do duyên chứ còn đủ duyên thì nó xuất hiện mà hết duyên thì nó bèn biến mất bây giờ các vị thấy chưa thấy chưa khi mà mình luôn luôn sống bằng cái tâm niệm rằng mọi thứ do duyên chỉ cần duyên nó hút một phát thôi cái cần nó thiếu nó gọi là hội đủ duyên thì mình sống nó thiếu một tí duyên là mình nằm liệt giường thiếu thêm mớ duyên nữa là tắt thở mà tắt rồi thì sao mất sạch phải chưa luôn luôn nhớ như vậy điều thứ hai tại sao mình tin cái thiện ác mà nó cần thiết cần chứ <laughs> bởi vì nhiều người cứ tưởng rằng nó là đâm cha chém chú lừa đạo lật lọng lừa thầy phản bạn có tiền sống là ok cứ tưởng như vậy họ quên một chuyện có bạc tỷ trong tay và sống bất thiện đêm nghe chó sủa hết hồn đêm nghe còi hụ cảnh sát hết hồn nhai nó đập cửa bấm chuông hết hồn gieo nhiều ân quán quá cho nên không có yên không có yên không có yên làm bậy đi không pháp lực thì cũng bị kẻ thù cũng bị cắn rất lương tâm chưa kể chuyện xa đọa chưa kể chuyện báo ứng kiếp sau chưa chưa dẹp dẹp dẹp dẹp ba cái xa đọa báo ứng dẹp không mình chỉ nói trước mắt thôi Ờ, làm bậy đi cấm đầu sống bậy đi không thì có cái, cái pháp luật có để yên rồi giang hồ kẻ thù của mình nó có để yên và lương tâm mình nó có cắt rứt nó để mình yên này cho nên mình cứ luôn luôn nhớ rằng là sống thiện là ok mà sống ác là bất ổn bất an bất toàn bất trắc đây bất tường đó là niềm tin thứ hai cái niềm tin thứ ba đó là mình tin rằng đó là trên đời này coi như mọi thứ đó là vô thường cái niềm tin này quan trọng rất là quan trọng rất là quan trọng tôi phải thành thật chia buồn và xin lỗi tôi phải vừa xin lỗi mà vừa chia buồn khi mà tôi nói câu này đối với tôi những ai mà đã 50 rồi 50 cái nghĩa là số 5 cộng số 0 gọi là gọi là 50 hay là 50 không nói phải nói rõ như vậy ai mà cái tuổi <clears throat> mà đã bước tuổi hàng năm rồi mà còn tiếp tục đấy còn tiếp tục đấy, còn tiếp tục mà gọi là là, là, là, là, là, đầu tư sự nghiệp cho mình đó nếu mà làm thiện làm cái gì đó cho đời tôi mới ý kiến sống cho đời cho chúng sinh đó. tới hơi thở cuối cùng tôi giơ tay lên tôi tán thang, không? nhưng mà nếu mà đầu tư cái gì, gì, gì danh lợi tình cảm tôi nói rồi rõ nha danh lợi tình cảm tiền bạc sự nghiệp mà đã bước vô hàng năm mà, mà, mà bắt đầu vẫn còn tiếp tục đầu tư thì tôi phải nói rằng đối với tôi người đó có vấn đề Đấy, bởi vì người tàu có câu thế này à, mươi không trồng cây 70 không có may áo sáu mươi không trồng cây nghĩa là sao có nghĩa là mình cái câu này nó người ta mình phải hiểu cho đúng chứ không thôi mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình hiểu lầm không ơn anh 60 không gây nghĩa là tuổi 60 mà trồng thì ai ăn ai thấy ai nhìn chứ mình không còn đủ tuổi để mình ngậm về cây mình trồng nữa. trừ phi mình trồng như người khác nhưng nữa tôi mới nói sống thiện thì tôi không ý kiến không tôi quỳ tôi lại không sống thiện là tôi quỳ tôi lại nhưng mà nếu mà anh đầu tư cái gì đó cho mình nó thì nhớ cái tàu nói rồi đó. 60 không trồng cây 70 không mẹ là vậy đó thứ nhất 60 không trồng cây là vì mình cái tuổi mình không có đủ để mình trồng cho người khác thì được nhưng mình trồng cho mình thì không không có đủ để mà nhìn cái cây ra hoa ra trái nếu mà có đó thì cũng khó lắm bởi vì 60 ờ, mà trồng cái cây mà cái trời ơi đó cái cài cái ớt rồi tôi mới nói khi ta nói nó trồng cây mình phải hiểu là cái cây mà cây cây cây, cây lưu cũ cây lâu năm đúng không ừ. mà cái vị tưởng người đã nó lâu có nghĩa là gì lâu nghĩa là trên 10 năm đúng không mà 60 mà trồng mà trên 10 năm là mình 70 mà các vị biết 70 nó dần cũng đợi ngộ ngộ ừ. cái thích cái ghét cái buồn cái vui nó đã khác cái người bình thường nhiều lắm 70 Đấy. 60 có trồng cây mà 70 không may áo là sao may áo còn cái gì nữa trong ờ, ai mình mặc ai nhận mình may áo là mình tìm sự thoải mái đúng không à, mà để đẹp cái chân chân tươi chân diện cho mặt cho mình và cho người luôn nha À, đi may là có có cho người cho, cho tùy có người thì họ chủ yếu cho họ là phần phụ là cho người nhưng có nhiều người họ may áo chủ yếu là cho người còn phần họ sao cũng được người nghĩa là cho người ta ngắm đấy ừ. mà 70 thì mai chi nữa sống nay chết mai mai làm cái gì nha yeah. thích cái câu 60 không đồng cây 70 không may áo cái câu nghe rất là đơn giản mà sâu sâu à, khi mà mình thường xuyên sống ở trong cái tâm niệm như vậy thì đang lạc người à, ờ, và cái mà tôi sợ nhất đó là khi tắt thở xuôi tay mà cái lòng nó chưa có chưa có yên nó không có cam tâm nó không có đành lòng tôi sợ cái vụ đó lắm ừ. cho nên tôi nói một ngàn lần đó là liệu mà buông bớt những cái mình thích nhưng mà câu đó nó mới mới nữa câu còn câu câu sao? liệu mà buông bỏ cái bỏ bớt cái mình thích nếu mà biết mình không có khả năng đó thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông tôi nhớ tôi có nói câu này chắc cũng phải cả ngàn lần liệu mà buông những bớt liệu mà buông bớt những thứ mình thích mà nếu thấy mình không có khả năng buông bỏ đó thì liệu mà hạn chế sở hữu những thứ khó buồn tại vì mình không có khả năng buông thì ra mình bớt cái sở hữu thì nó đỡ khổ phải không à, đó là ba cái và niềm tin thứ tư là mình tin rằng có người trên đời này đã hiểu ba cái đã hiểu ba cái điều vừa rồi và cái hiểu đó đủ để họ không còn thương thích ghét sợ bất cứ cái gì nữa cái người đó được gọi là thánh hay là phật không thì cái đó gọi là niềm tin đấy niềm tin là tin vậy đó không? tin là tin vậy đó rồi tiếp theo đó là vào đây mà bây giờ các vị thấy xa xa rồi đó không? một cái người mà mà chỉ riêng cái niềm tin niềm tin của gắn liền với trí tuệ thôi họ yên cỡ nào yên lắm yên lắm yên lắm và nãy tôi có nói rồi tuy nó là tin nhưng mà nó là một sự chấp nhận một sự chấp nhận một sự đồng thuộc thuận một sự đồng tin đồng tin không đồng thuận đồng tin với trí tuệ nhớ cái đó. chỉ riêng có cái niềm tin mà ngon lành đó là mình thấy mình có thể sống an lạc và chết thanh thản nếu có một kiếp sau thì cái người mà sống đúng với ba nhận thức đó, đó sẽ có một kiếp sau không tệ không có tệ các vị có quyền không tin tôi nhưng ít ra các vị cũng cũng có đủ cái bình tĩnh để xét những điều tôi vừa nói chứ không bản thân tôi các vị đừng nhìn à, cứ nghe kỹ coi tôi nói cái gì không thì cái người mà có được bố được bốn cái niềm tin mà tôi vừa nói đó không thì sống nó ok sống nó nhẹ nhàng à. mà nếu mà có phải chết thanh thản mà đương nhiên phải nhớ là thường xuyên để à, ghi nhớ tâm niệm Ờ, ghi nhớ tâm niệm ờ, những cái vấn đề đó ba cái vấn đề tôi vừa nói đó thì đụng chuyện mình mới yên chứ còn anh này bữa nay nghe giảng xong á dương gia trời biết rồi chỉ có vậy là tôi khỏe nhưng mà không được phải đưa nó vào rơi sống phải đưa vào rơi sống Phật pháp là những viên thuốc chữa bệnh mình phải uống thuốc rồi phải kiên ăn rồi phải vận động thể dục thì mình mới khỏe chứ Phật pháp không phải là cái viên thuốc thần thuốc tiên dọng vô khác không thèm ăn kiêng không thèm vận động không thèm phơi nắng thì sai nghe không được và đó là một viên thuốc nhưng mà nó phải cần đến bao nhiêu là cái điều kiện khác đúng vậy lời Phật mình nghe mình hiểu mình tin mới nó mới ăn Phật nó chỉ mới là viên thuốc này. nhưng mà mình phải ăn kiêng mình phải vận động mình phải xe dịch mình phải phơi nắng mình phải sống chỗ có gió thoáng khí tránh ờ, ô nhiễm bụi bặm rồi đúng không ký đọc khối công nghệ nghiệp bớt chứ uh-huh. chỉ còn lời phật đâu phải là, là một viên thuốc mình dòng vô họng thế là đủ hoặc là mình chỉ nghe con có mình thời giảng xong cái hết khổ thành thánh nó thì xài nha là sẽ bé ừ rồi ờ, cái cái người mà có được cái niềm tin đó là mình thấy chỉ riêng cái niềm tin là thấy người sống vững lắm rất là vững này à, rồi cái thứ hai là của giới ừ, cái chữ giới này nó là một cái đề tài đặc biệt tùy người ừ, cái người mà hạ căng á hạ căng á à, nó đâm ra là cái người thiếu trí đó, ngu đó. Ừ. thì chữ giới họ hiểu ngộ lắm giới này có nghĩa là năm giới tám giới mười giới xa gì giới tỳ kheo giới không phạm mấy cái bị cấm lạo kè hiểu như vậy thì, thì không có trật nhưng mà nó, nó nó chỉ có một phần nhỏ thôi nha hiểu gì thì không có trật nhưng mà nó chỉ trúng có một ít thôi đúng rồi phải nói như vậy tại thì không tật nhưng mà nó trúng có một ít thôi là vì sao tôi đã nói một ngàn lần không phạm giới chưa chắc là giữ giới bởi vì sao vì anh có cơ hội phạm mà anh không phạm không muốn phạm không dám phạm cái đó mới gọi là giới không chứ còn anh, anh, anh, lên cạo đầu anh mặc cái áo đỡ chùa phòng học máy lạnh ngon lành mỗi ngày có cơm bưng nước rót phật tử vô quỳ lại cúng giường cho ăn tân họng rồi còn cúng mâu thơ xong chung với bọn anh đóng cái lệnh chat thời Phật làm gì có phone mà cấm không thời Phật đâu có cấm chat đâu thời Phật đâu có cấm email thời Phật đâu có cấm nước phone là đó làm gì có mà cấm đây à, cứ ăn xong cái chung với phòng chat rồi gọi phone người này người kia rồi cứ xét rồi ô tôi đâu có học giới đâu ta tôi đâu có bảo đâu hai trăm hai mươi giới đâu có bảo đây ừ, cũng được cũng được cái đó cũng được ờ, ăn được cái sách đến đi vòng vòng vòng thăm phật tử rồi kiếm bầu thơ ví dụ như vậy cái đó đổ phạm đâu không nhưng mà cái đó mà cái chữ giới thì có nghĩa là luôn luôn trong cái tình trạng cảnh giác với thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện những cái sinh hoạt lớn bé mình bị tác động bởi tham sân si thì cái đó được gọi là giới theo nghĩa rộng nghĩa sâu không chứ còn mà mình nói rằng tôi là năm giới tôi không có phạm chưa chắc tôi không có phạm nghĩa là tôi giữ giới chưa chắc bác giới khi nào anh gặp thử thách gặp cám dỗ mà anh không phạm ấy thì cái đó mới được gọi là giới tôi xin chịu trách nhiệm cái định nghĩa này tôi xin chịu trách nhiệm cái định nghĩa này không giới nghĩa là quý ra tí chia tâm này cố ý kiên tránh không có vi phạm một cái điều bảy không à, mà mà phải kèm đến trí tuệ nha à, hiểu rằng bởi vì làm cái điều này ờ, nó dẫn đến ba cái hại cái hại thứ nhất là nó gieo cái khổ cho mình cái hại có thể có những cái giới nếu mình không tránh nó gây cái hại cho mình đời này là sao cái hại thứ cái hại thứ hai là cái hại cho người ví dụ mình sát sanh mình trộm cắp mấy cái giới đó nếu mình không giữ là mình có nhìn hại người ta à, đó. cho nên cái thứ nhất là hại mình thứ hai là hại người cái thứ ba nữa là gì ta là nó là phát triển thêm cái tội lỗi phiền não cho mình đời sau kiếp khác đó là ba cái ừ, nhớ nha nhớ là như vậy một là hại mình ngay bên trước mắt thứ hai là hại người ngay trước mắt và cái thứ ba đó là nó là trưởng dưỡng phiền não trưởng dưỡng tội lỗi chứ à, khi hiểu như vậy không có làm cái đó nữa ừ. thì cái đó mới gọi là giới chứ còn như hồi nãy tôi nói đó, cứ là là, là cứ mình đâu có cài sâu cút bẩm tầng tạo bán buôn gì đâu ừ. Ừ, tôi đang ví dụ thôi nha tôi không có ý châm biếm xúc phạm ai hết tôi chỉ ví dụ cho hiểu thôi ừ. có nghĩa là mình ở trong cái mái chùa yên ấm vậy thì cơ hội nào mà phạm cơ hội nào mình mình có cơ hội nào để mình sát sanh trộm cắp là bị có cơ hội đó rồi xong mà cái này mới khó nè gặp cái cơ hội mà không có gặp cơ hội cám dỗ hay là bị đe dọa không mà vẫn gọi là vững lòng kiên định không có vi phạm giới luật nói riêng và cái điều xấu điều ác nói chung Nên thì cái đó gọi là giới ừ, nhớ cái đó một người mà không có khả năng kiên tránh tội lỗi đó, thì người này cũng sống rất là khó mà yên tâm bởi vì sao vì không biết sợ tội ừ. cái chữ giới này nó có nghĩa là kiên tránh nha kiên tránh mà người không có khả năng kiên tránh thì lúc bình thường mình đang khỏe còn trẻ không khỏe trẻ giàu đẹp không bốn cái còn khỏe còn trẻ còn giàu còn đẹp thì mình thấy này cũng quan trọng nhưng mà càng về già lớn tuổi hoặc khi mình bệnh hoạn mình mới nhớ lại là mình là người không có khả năng kiên tránh điều xấu kiên tránh điều xấu là sao ta ngoài những cái mình luật cấm như sát sanh trộm cắp mình còn có những cái ví dụ như mình luôn luôn có khả năng gọi là a tầm phù a vua nói xấu người khác Đúng không cái khả năng nó rất là bậy mà mình ngờ mình không ngờ đó là bậy mình nghĩ cái đó tôi nói nó đâu có phạm giới gì đâu ờ, nói cho vui mình thấy người ta nói tôi cũng góp lời tôi nói không cái đó là không có được cái người mà sống có giới là kiên tránh không làm chữ làm gạch dưới không có làm cái gì mà có nguy cơ hại người Đấy. không có nói cái gì mà có nguy cơ hại người không có nói cái gì mình sai sự thật không có nói gì gây chia rẽ không có nói gì làm người khác đau lòng và không nói cái gì mà cái nội dung của nó không có liên hệ đến chuyện tôi tôi đọc Đấy. Ừ. rồi cái ý không có để cái ý mình mà nó trôi dạt trong những cái vọng niệm thương đề, ờ, thích ghét sợ ừ. ghét cái này thích cái kia thương người này ghét người nọ căm thù bất mãn thương nhớ tương tư không tơ tưởng thì tất cả cái đó đều là phiền não hết nhớ không? Ừ thì biết cái đó là bậy biết cái đó là bậy không có tiếp tục nói như vậy không tiếp tục làm như vậy không có tiếp tục nói nghĩ như vậy thì nó được gọi là giới mà một người mà bình thường mà thường nhớ như vậy nó lỡ mà có các cớ mà trọng bệnh đó, thì cũng nhớ rằng trong đời mình trong đời mình giả định như mình có những vi phạm nào đó giả định là mình có những vi phạm nào đó về giới lực nhưng mà bù lại mình nhớ mình có rất là nhiều lần mình, mình kiên tránh rất là nhiều những cái điều bậy đó cũng là một niềm an ủi cho cái người mà không trong sạch tôi đã nói tận cùng như vậy không thí dụ như bây giờ tôi nói tôi đi thí dụ như tôi tướng tá ngon lành chứ còn tướng tôi chắc không có rồi nhưng mà tôi dùng tướng tá tôi ngon lành không cao mét tám răng trắng trán cao không mắt sáng mũi thẳng ngon lành không phụ nữ bay quanh thí dụ như thí dụ tôi bê bối phụ nữ thí dụ tôi bê bối phụ nữ nhưng mà ngược lại đó tôi lại có kiên tránh những cái chuyện khác tôi luôn luôn tránh nói cái gì làm người khác đau lòng khi tôi phát hiện ra tôi đang ganh tị tôi đang bủng xỉn lập tức tôi dẹp tôi qua bên tôi biết tôi đang sống đang suy tư đang tư duy bằng thành kiến bằng định kiến với ai đó với sự vật sự việc gì đó tôi lập tức tôi bỏ đó tôi không tiếp tục nữa luôn luôn kịp thời phát hiện và cảnh giác phòng hộ đối với cái gì mà không nên không cần không đáng thì đất được gọi là giới thì chí ít tự, mình có bị trục trặc cái này nhưng mình mình cũng còn dớt giác là cái khác thì đó được cũng gọi là giới còn hơn là cái người mà coi như là không động tay động chân rồi tự cho mình là trong sạch thì cái đó tôi càng mà cái giới ở đây có nghĩa là mình có khả năng tôi nói tôi nói chốt lại cái vấn đề giới đây là người có cái thói quen kiên tránh càng nhiều càng tốt những cái thói xấu thì đó được gọi là giới tôi chịu trách nhiệm định nghĩa này tôi chịu trách nhiệm định nghĩa này không? giới định nghĩa là cái thói quen ờ, kia cái chữ si lá nó, nó, nó, nó, nó có hai nghĩa một là thói quen nhớ nha chữ si lá nghĩa là thói quen nó là custom nó là habit ờ, nó là habit mà nhiều người cứ không có biết cái này cứ cấm đầu ra thấy si lá là cái trình tự giới giới mà nó xin lỗi cho họ biết chữ giới trong tiếng hán việt nghĩa là gì cái ghê cái gì đó yeah họ không biết chữ giới trong hán việt nghĩa là gì chứ đừng có nói chữ si lát ở trong tiếng pali không nhớ cái đó cho nên giới này có nghĩa là sự cố ý kiên tránh chứ không phải là không vi phạm một cách thụ động không thì như mình ngồi trong tiệm móng này vui vui vui thì khách của mình làm mình tiệm ăn mình cứ bưng bê cho khách và cả ngày mình có phạm kỹ gì đâu vậy mình giữ giới à sai sai no, no giới đây là sự cố ý kim tránh rồi có rất là nhiều lần lẽ ra là tôi chửi người ta nhưng tôi kèm tôi chửi tôi đánh người ta mà tôi kèm đó lẽ ra là tôi luôn góp phần tôi nói xấu người ta nhưng mà tôi không tôi biết là vậy tôi không, tôi có góp phần cái đó mới gọi là giới lẽ ra là tôi email ờ, tôi biết tin nhắn rồi phone chửi nhưng mà không tôi kèm nó tôi không làm gì đó đây gọi là giới mà cái người mà thường xuyên sống với cái khả năng mà kềm chế và kiên tránh như vậy được gọi là người sống có giới đấy và cái với bà đã bà tôi xin nói thiệt với bà con tôi là một người Việt Nam thì đương nhiên trong tinh thần Phật pháp thì tất cả chúng sinh giống nhau tôi không hề phân biệt người Do Thái người Nhật và người Việt Nam không bởi vì kiếp này tôi là mang cái máu me người Việt Nam trong người nhưng mà cái kiếp vừa rồi đó tôi biết tôi, tôi ở đâu tôi không biết và kiếp tế tới thì tôi đi về đâu tôi không biết một là địa ngục hay là cõi người ờ, súc sanh trâu bò heo ngựa rắn rít rủ biết hoặc cũng có thể quay lại cõi người mà tôi làm dân trung quốc ờ, dân ờ, nhật bổn dân tây ban nha tôi đâu có biết không? cho nên phải nói là tôi không có phân biệt cái chủng tộc ai tôi cũng nghĩ giống nhau hết tất cả là chúng sinh đều đáng thương đáng quý à, giống nhau hết à, rồi. nhưng có một chuyện mà tôi phải nói thiệt trong bụng của tôi thì tôi hơi tiếc và có một tí buồn khi tôi thấy rằng phật tử Việt Nam ờ, không có cái thói quen gọi là nghiên cứu kinh điển đấy không có thích có nghĩa là vào chùa là thích là, là lễ lại à, thích lễ lại cầu nguyện bái sám sinh xăm ờ, sóc thẻ rồi vậy thôi chứ còn 99 phần trăm Phật tử Việt Nam không có nhu cầu vậy mà khi không có nhu cầu như vậy thì mình hiểu được gì về Đức Phật mình hiểu được cái gì tôi nói thẳng luôn một người mà nói rằng tu Phật tin Phật kể cả người xuất gia kể cả người xuất gia à, gồm chung cư sĩ luôn nếu mình nói mình thờ Phật tin Phật tu Phật không mà mình không biết giáo lý thì mình tin cái gì 99 phần trăm tôi biết tôi nói nhiều người họ nói tại sao tôi khắc khe tôi nói đúng 99 hôm nay tôi còn tính thêm phẩy nữa kìa tôi tính phẩy nữa kìa ừ. thôi nói chín chín cho số nguyên này không rồi số chẵn đó ừ. đi hỏi đi đi hỏi đi trong phật tử việt nam hỏi đi hỏi chữ tứ đế là cái gì coi trả lời được không hỏi bắt chánh đạo là cái gì coi trả lời được không ừ. hỏi đi hỏi không tin đi hỏi đi rồi, rồi. chứ sơ thiền nhị thiền là cái gì nó nó chưa đắc nó không biết ô học gì cao siêu đó, nó dốt này nói vậy ô học gì cao siêu ờ, chuyện trước mắt ờ, ờ, tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu ví dụ như vậy cứ, cứ thả đụng chuyện thì nó móc cái thẻ đó ra ừ, nó nói tôi làm tròn trách nhiệm ừ, với cha với mẹ với vợ với chồng với con với cái như mỗi tháng vô chùa cũng nghe thời giảng ừ, tôi cũng có cúng giường, tôi tâm bảo ừ, tôi cũng có đốt nhang cúng hoa rồi tôi cũng có lâu lâu gửi tiền từ thiện vậy thì thôi bây giờ đầu tôi gì nó học hành làm gì mà dẹp yeah. nhưng mà các vị quên rằng ừ, đừng có nói, đừng có nói đạo ngoài đời cũng vậy cứ biết thêm một cái là cuộc đời mình nó tốt hơn biết thêm một kiến thức lành mạnh không một kiến thức lành mạnh một kiến thức hữu ích biết thêm một cái là đời nó tốt hơn chắc chắn như vậy chắc chắn như vậy ừ. cứ thêm một kiến thức là đời mình tốt hơn và một điều nữa nếu mình sợ sanh tử thì bắt buộc mình phải tìm con đường để mình đi mà con đường đó ở đâu mà nó có là từ cái nghe cái học và cái đọc đúng không ghi chép lắng nghe hơn, ờ, tham khảo bằng mắt nghe bằng tai đúng không ừ. chứ còn cái đầu bư mình mình biết cái gì mà mình tu bây giờ chỉ đơn giản thôi niệm phật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 thế tôn là gì chánh đẳng giác a nậu đa la tam biểu tam bồ đề thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu là cái gì à, thế này là điều ngự trưởng phu à, phải hiểu đây à, cứ ngồi suy như vậy suy xét thế tôn được gọi là thế tôn là vì sao chẳng hạn như bài nam mô chẳng hạn nam mô tát xa bạc tô mình cứ làm ngã ngài là bậc a ra hàng cao thượng được chứng quả tránh biến đi nồ nồ nồ cái nó đọc két đọc vẹt nhầm sáu cưỡng hiểm mới xài được nhớ ừ. mà phải nhớ thế này là niệm phật là nam mô tát sa tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa arahato là gì nếu mà nói cho nó, nó bình dân cho dễ hiểu à, trong cái bài nam mô có ba từ quan trọng cái từ thứ nhất là arahato từ arahato nó là từ số 2 nhưng mà tôi cố ý tôi kể ờ, đầu tiên không? arahato là người chấm dứt tất cả điều ác một cách triệt để rốt ráo sạch sẽ không dư sao arahato là dứt sạch các điều ác Bhagavato là có được tất cả những điều lành Bhagavato có nghĩa có được tất cả các điều lành không? Arahato là dứt sạch các điều ác mà Bhagavato là có được tất cả điều lành Samma Sambuddho là tự mình hiểu biết trọn vẹn mọi sự niệm Phật cái niệm như vậy chứ còn tôi lại các vị đừng có mà gì a ra cao thượng được chứng quả chân biên tri dài đó mà cái đọc hoài cái đầu những bư à, cứ nhớ nhiều đó cứ arahato là dứt sạch tất cả điều ác bhagavato là có được tất cả điều lành samma sambuddho nó tự mình hiểu biết tất cả một cách trọn vẹn rốt ráo không gì ngày không biết đấy niệm phật phải niệm như vậy đây mà mình không có học không có nghe không có đọc thì làm sao mà mình biết cho nên một người xuất gia hay là một người cư sĩ tinh phật có kiến thức thì sống nó vững hơn giàu cho mình có mai này mình có về miếng điện mình gặp bao nhiêu pháp sư tam tạng thì với cái nền tảng giáo lý của mình mình nghe nó cũng sướng hơn cái người dốt tôi thề đọc như vậy tôi phải bảo đảm như vậy có kiến thức mình gặp mấy cái bậc hiền trí mình nghe nó cũng sướng à, bởi mình nghe mình mình tiếp thu tốt thôi và nếu giả dụ không gặp ai hết một mình mình đấy thì mình cũng có thể tự mình tham khảo được tự mình có thể tư duy được với cái nền tảng kiến thức cho nên làm một người ở đời đời hay là đạo kiến thức nhiều nó chỉ cho mình cái sự yên tâm chứ không có không có hại cho nên nó có thì kiến thức nó cũng giúp cho mình được vững vàng yên tâm sống ở đời không các vị tưởng tượng về sống một mình mà biết tùm lum hết biết sửa điện sửa nước biết nấu ăn phải không rồi biết đối phó những bất trắc trong đêm trong ngày khi trời vắng lúc trời mưa lúc nào mình có đụng chuyện mình có khả năng mình xử lý giải quyết không để yên tâm mà nhưng mà có khả năng cái khả năng nó từ đâu ra ta kiến thức kinh nghiệm đúng chưa rồi đây cũng vậy nói trong đường đạo xê dịch <clears throat> mà ở một người có kiến thức giáo lý thì vẫn tốt hơn là một cái người mà coi như là không biết gì hết tu mà hoàn toàn là do người ta xin lỗi nha suối không mà hên là nó dạy đúng còn không nữa suối dạy cái bị nghĩ rồi có, có phải nguy hiểm không thân người khó được mà tưởng sao vô chùa không chịu học giáo lý đi làm phật tử không chịu giáo lý toàn là tăng ni phán làm sao nghe vậy và tôi cũng nói quật tẹt luôn cái cái điều cái điều này các vị biết chứ mà không biết cái trình độ tăng ni không giống nhau tôi không nói ai dốt cái chữ dốt chữ rất là nặng của nhau nó tôi chỉ nói là không giống thôi trình độ không giống nhau à, và không phải ai cũng có cái gan nhận rằng cái điều này tôi không biết và phúc thay cho kẻ nào gặp được ông thầy mà ngoài cái khả năng dạy ra ông còn có cái khả năng tự trọng à, và dám chịu nhục muối mặt xác nhận cái này tôi không biết hoặc ít ra tôi quên cái này rồi về đọc thêm ở chỗ này chỗ này chỗ này chỗ này đấy phúc thay cho cái nào được gặp tăng ni như vậy còn không nữa thì họ sẽ chạy trốn vấn đề bằng cách là họ biểu môi ôi đó học làm gì rắc rối bây giờ thầy nào dạy cho con nè con cứ niệm Phật cho thầy con cứ niệm hơi thở cho thầy bài cái đã học nhiều nó bị sở tri chướng học nhiều nó bị khùng học nhiều nó bị rối nó bị loạn tâm làm cho nhỏ tiếp tục dốt đó là chết luôn còn không nữa là giải thích à, phải xí và tú cho nó qua cơ cho nó qua đi à, còn không nữa là lãng tránh vấn đề dắt nó qua một cái chuyện khác à, cái đó là chết luôn cho nên không có gì bậy bạ cho mà bằng đến với tam bảo mà mình không có chịu học giáo lý mà mình trở thành nô lệ cho một cá nhân tăng ni nào đó thì cái đó rất là bậy không nô lệ là sao là cấm đầu cung đốn vật chất không thờ phụng quỳ lạy bái sám quanh năm để rồi nó ho nó đánh rắm mình cũng cấm đầu mình nghe và không có phản biện cái đó là bậy rất là bậy cái đó là nô lệ còn làm học trò là khác học trò nghĩa là mình coi tăng ni đó là thầy họ dạy cho mình cái gì hay cái chấp nhận được thì chấp nhận còn không thôi cái đó gọi là học trò cái quan hệ đó gọi là quan hệ sư đồ quan hệ đó gọi là quan hệ thầy trò à, tốt quá tốt còn cái bậy nhất là ông thầy cũng đánh rắm mà mình vẫn ghi âm về nữa mình ngồi mình nghe và mình xích so coi như là thưởng thức rồi thì cái đó là bậy rồi không là bậy rồi không? mà muốn có muốn tránh được cái này là sao mình phải có khả năng tham khảo phải có khả năng tham khảo phải có khả năng đào vật thì mới tu mới yên yên tâm lắm cái kiến thức bậc pháp và có vững yên tâm giống như ngoài đời kiến thức bách khoa càng nhiều thì đời sống có thoải mái nhà nãy tôi mới nói ví dụ nãy, ví dụ ngày đời trước rồi nói đạo sao ngoài đời đó mình có khả năng lái xe nè sửa điện sửa ống nước biết chút ít về thuốc men biết chút biết đi chợ biết ờ, nói chung là kiến thức bách khoa càng rộng sống yên tâm còn cái thứ mà không biết cái gì hết là đụng đâu cũng teo tôi nói thẳng luôn không biết cái gì thì đụng đâu cũng teo sợ lắm sợ đúng thứ hết ờ, sợ đủ thứ hết tại dốt mà trong đạo y chang như vậy trong đạo y chang như vậy khi mà mình có Phật pháp căn bản ờ, chữ căn bản là tôi đã định nghĩa ba ngàn lần mà tôi không nhắc lại ở đây nha Phật pháp căn bản là gì là học về cái gì cái gì đó tôi, tôi, không, tôi đã nói rồi nhiều lần đó ừ. thì ờ, là là, là là là khi mà mình có được căn bản vững rất là vững à, không có phải lệ thuộc một thầy bà nào hết Đấy. mà cái này tôi nhắc lại cái này cẩn thận cái này cẩn thận nha ông thầy nào đi nữa hễ là còn là phạm thì luôn luôn dạy cho mình cái mà ổng muốn rồi thêm phần học trò ông thầy dạy bao nhiêu đi nữa thường là mình thích học cái mình muốn và thích hiểu vấn đề theo cái cách mình muốn như vậy ở đây mình thấy rõ ràng nó có tới mấy cái muốn gặp nhau thứ nhất là ông thầy nào cũng dạy cái mình muốn muốn dạy và học trò thường muốn học cái mình muốn và nó thích hiểu cái vấn đề theo cách mà nó muốn thì ba cái muốn này cộng lại thì tôi nghe cái mùi nó là tâm tâm rồi hình như chân lý nó không có quá trừ cái muốn chân lý nó không có gắn liền với mấy cái muốn không chân lý nó, nó tàn nhẫn tại chân lý nó tàn nhẫn không hai với hai là bốn bây giờ anh có thích thì nó cũng là vậy anh có ghét nó cũng là vậy không? còn đằng này anh đi anh tìm chân lý mà tôi, tôi mới sơ sơ tôi đếm là hết ba chỉ muốn rồi ông thầy dạy tôi điều ông thầy muốn dạy học trò muốn học điều mình muốn học và cuối cùng mình hiểu vấn đề theo cách mình muốn hiểu rồi tiêu tiêu để tránh được cái này chỉ có, có là bỏ công tham khảo nghiên cứu không hiếu học không rồi cái tiếp theo là tinh tấn giỏi bao nhiêu hiểu bao nhiêu mà không chịu ra sự tất cả bằng không tin tôi đi tin tôi đi tin tôi đi một người có niềm tin một người có giới một người, một người có kiến thức nhưng mà không có tinh tấn không có khả năng tinh tấn ăn là cứ nằm hoài một chỗ cứ lên giọng đông đưa đông đưa rồi chờ giấc ngủ tới để các vị tưởng tượng người nó làm được cái gì bao nhiêu công trình kinh điển bao nhiêu chùa chiền tự viện hơn bao nhiêu sự nghiệp quảng pháp của tăng ni phật tử suốt 26 thế kỷ vừa qua rõ ràng không có chỗ cho các anh chàng làm biến không hề có không hề có không dầu một cái am lá bên truyền núi không một cái thời kinh chỉ có một giờ đồng hồ hay là một cái công trình đại tạng hay là một ngôi đại tháp Sedagon tất cả những cái chuyện lớn bé đó đều là công trình là sản phẩm của những cái người xiên cái người mình đó là là làm biến rồi đó thì vô phường nha vô phường ừ. cho nên là cái người đã làm biến rồi đó thì đạo nghiệp sự nghiệp là bằng không mà khi đạo nghiệp và sự nghiệp bằng không á, thì sao sống không yên mà chết không yên như vậy có phải là sợ hãi không sợ dạ. hãi yeah sợ hãi rồi cái cuối cùng là trí tuệ muốn có được bốn cái điều trên là anh phải có trí tuệ bởi vì một cái anh mà thiếu cái khả năng mà này nè cái hũ trao của anh mà nó ít trao quá khó lắm khó lắm. Ừ cái hũ chao nó phải thiếp nhiều chao chao là ốc ừ, chao hũ chao hũ chao mà nó ít quá ừ. rồi nó dễ bị lệch lạc là lệch là theo cái gì lệch theo, theo hai hướng một là đời, đời sống nó chỉ bị chi phối bởi cái gì bởi cái thích và cái ghét Uhm, đời sống mình chỉ có thích và ghét không phải nhé đừng có phân tích chỉ chạy chồng đời sống mình chỉ có thích và ghét mà cái thằng có trí á, thì nó biết cái gì cần cái gì không nên cái gì cần cái gì không cần cái gì nên gì không nên à, chứ nữa thằng một cái thằng thông minh nó không có chạy theo cái thích ghét còn cái anh mà không có khả năng trí tuệ đó, thì anh anh không quan tâm đến cái chuyện cần và không cần nên và không nên mà anh quan tâm đến cái chuyện thích và ghét thôi à, à tôi thích cái này tôi làm à, tôi ghét cái gì đó tôi không làm bất kể cái đó cần hay không cần nên hay không nên này kêu thấy chưa cho nên chỉ riêng cái khả năng trí tuệ thôi đó -huh. chỉ riêng cái năng trí tuệ mà nó thiếu là sống bị yên bây giờ chưa bây giờ các bạn còn trẻ đúng không rồi, bây giờ mới có hai mấy tuổi ba mấy tuổi đúng không rồi trẻ khỏe giàu đẹp thì những cái bài lời giảng này của chúng tôi các bạn nghe giống như là chim hót chuột kêu vậy đó, không nhưng mà cứ tiếp tục sống đi không 50 đi 60 đi không khi tuổi già cái bệnh nó ập tới quạnh quẻ cô đơn Ờ, vợ chồng con cái dần từng bước lìa bỏ mình không chỉ còn lại một mình bên, bức tường khuya sâu cái bóng không lúc ngồi ngắm ngắm lại hình như ngày xưa có người đã nói với mình biết kiến thức biết học Phật pháp biết tư duy không có trí tuệ thì mới yên còn bây giờ cái gì cũng không cứ trông cậy vào đồng tiền trông cậy vào tình yêu trông cậy vào sức khỏe trông cậy vào tuổi trẻ mà mấy cái đó nhanh thì nó sướng thiệt nhưng mà xài không có xài không có cái đồng tiền nó có thể đổi nó ra đi bất cứ lúc nào sức khỏe khó lắm mấy người cho giấy số nó nói là chưa 4 giờ chưa biết đứa nào hơn còn nói về sức khỏe nó chưa đi bác sĩ xét nghiệm chưa biết đứa nào hơn à, cái đồng tiền mà tin không được kiếm thì khó mà có rồi khó tin không biết nó bỏ mình nó đi lúc nào thứ hai sức khỏe cũng khó nói đi vô phòng mạch trở ra mới biết không? rồi tình yêu tôi nói câu phủ vàng trên đời này có hai cái hạng người mà tôi rất là muốn đánh lễ mà tôi chỉ mới có dịp đánh lễ con người thôi cái hạng đầu tiên là cái hạng mà gọi như có khả năng gọi là tự chủ trước tình cảm nam nữ không? có khả năng tự chủ đó không không có để cuộc đời mình phung quý cho một cuộc tình một cuộc hôn nhân nữa thì cái người đó là người rất muốn đảnh lễ cực kỳ cả kinh. Và cái hạn thứ hai tôi cũng rất muốn đánh lễ là cái hạn mà dám lập gia đình đấy giờ tôi, tôi đè nó ra tôi đánh lễ những kỳ của nó tôi không. chứ tôi phải nói tôi gặp mấy người dám yêu dám hẹn hò dám cưới hỏi dám dệt mộng trăm năm rồi eh, sắc cầm hảo hợp gì được rất là muốn đảnh lễ vì đảnh lễ chỗ là tôi, tôi, tôi, quá càng đại tình yêu là cái không tin được tin được mình muốn cái người của mình đừng có ngoại tình luôn luôn chỉ chung với mình nhưng mà hỏi mình nè khi mà có cơ hội mà ngoại tình mình nghĩ gì sao mình, mình có can đảm lắc đầu không đối tượng ngon lành thơm phức không thì mình có can đảm thì ông xã bà xã mình cũng y chang vậy nha mà nên nhớ mình là đàn ông thì chung quanh mình có một tỷ đàn nó hơn mình về mọi mặt mà mình là đàn bà thì chung quanh mình có một tỷ đứa nó hơn mình thì thử hỏi tin gì nữa mà tin chẳng qua là nó vì cái hoàn cảnh nào đó thôi đúng không chứ còn mà được có nói thị chung tôi nghĩ cái đó vừa ngu sững vừa gian gian dối dốc không có tin không cho nên tiền bạc sức khỏe tình yêu và cuối cùng là tuổi trẻ không có tin được chỉ có bốn cái này thôi bốn cái năm cái pháp vừa vừa giảng đó. đó là chỗ nương cuối cùng và ngon lành nhất vững chắc nhất còn tất cả các cờ kiến thức cả, ờ, cả kiến thức tôi là bác sĩ tiến sĩ con khỉ gì đó Ôi, không? kiến thức rồi danh vọng quyền lực tiền bạc tiếng tâm tình yêu sức khỏe tuổi trẻ nhan sắc tất cả dọn mà không phải là ờ, tôi bắt trước ờ, người ta tôi nói hoặc là tôi trong kinh nói vậy nồn thật tôi đã năm mấy tôi biết dốc dốc sức khỏe nó muốn đi dễ dễ đó. Ờ, còn cái đó là sức khỏe nhan sắc tiền bạc mà ba cái đó là ba cái mình cắm đầu mình mê mình thờ đó tin được mà tại sao tôi nhấn mạnh cái điểm này bởi vì nội dung bài kinh nói rằng phải có năm cái pháp ni này sống mới yên sống không sợ hãi Đấy. còn thiếu thiếu năm cái này ba cái mà nhan sắc sức khỏe tiền bạc tình yêu quyền lực dịp dịp dịp dịp dịp dịp chúc các vị mời vui dạ, xin tổng chào quý vị dạ, xin hẹn gặp vào tuần tới cảm ơn vui rất là nhiều